Hey, không biết là dạo gần đây Mini World có cái gì mới không ta? Để vào xem coi. Uhm, skin hả? Uhm, cũng không có gì mới lắm nha. <gasps> Oh my god, cái gì thế này? Skin robot siêu đẹp siêu ngầu luôn trời là trời đẹp dữ vậy ta ôi trời phải mua ngay mới được phải mua ngay mới được phải mua ngay mới được à khoan khoan trước tiên là mình phải chào mấy bạn cái đã à, à, à.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 đã gần đạt được một triệu subscribe đó anh em nhớ đăng ký hội cho mình nha còn thiếu có khoảng 30k subscribe đó thôi là mình đã được một triệu subscribe rồi mấy bạn hãy nhớ là nhấn vào nút đăng ký hội cho mình để mình mau mau có được cái nút vàng đem về nhà khoe cho mấy bạn nha <laughs> ok ok à quên nữa bạn ơi mấy bạn có biết gì không hôm nay nè khi mà mình lên trên gọi là mini world á thì mình mới phát hiện ra một điều này bạn ơi là mini world vừa mới vừa cập nhật ba bộ skin về robot cực kỳ đẹp cực kỳ ngầu luôn mà mấy bạn biết không phong á là một người cực kỳ thích robot luôn trời ơi bởi vậy á cho nên là phong thấy mấy con robot này phong mê dữ lắm bởi vậy á cho nên á là ngay bây giờ nè phong phải chạy ngay xuống dưới nhà để phong xin tiền sam phong đi mua skin mới được không biết sammy ở đâu rồi ta hay trời ơi sammy đâu rồi ta ừ. ủa, ủa, mèo sơn mèo sơn đi tắm với chị nè trời ơi lâu lắm rồi làm gì vậy à, à ủa sammy bà đang làm gì vậy đang tắm mèo cưng của tôi không thấy à trời ơi mèo cưng mày yêu của tôi má trời trời ơi luôn cái con mèo này dẹp dẹp qua bên đi tắm làm gì dẹp qua bên đi dẹp qua bên đi trời ơi mèo của tôi mà trời suốt ngày cứ cứ lo cho con mèo không à thôi mệt quá mệt quá nói chung là cái con mèo này sao muốn ờ, gọi là tắm cho nó hay là muốn làm gì muốn cạo lông nó đem nó đi nấu cà ri cũng được kệ nó tôi không quan tâm nhưng mà bây giờ tôi nói nghe nè sao ơi sao ơi tôi nói nghe nè tôi mới vừa phát hiện ở trên mini world người ta mới vừa cập nhật người ta bán mấy cái bộ skin robot siêu đẹp luôn Sammy cho tôi tiền tôi mua skin đi đó đó đó tôi lại biết ông tới đây lại có chuyện một là mượn tiền hai cũng là mượn tiền ba cũng là mượn tiền trời ơi lúc trước ông mượn ông có trả tôi đâu bây giờ ông mượn tiếp tiền trời ơi tôi. trời là trời tôi mượn tiền là là tôi mượn tôi lâu trả chứ tôi đâu bao giờ mà tôi giữ luôn đâu tôi có tiền là là, là tôi trả liền trời ông mà mua hết kim tôi làm sao tôi mua đồ ăn cho mẹ tôi ăn được hả hả Trời ơi là trời Cái con mèo này Ủa vậy là bây giờ bà không cho tôi mượn tiền Là bởi vì bà cần tiền mua đồ ăn cho con mèo á hả Ừ đúng rồi Tôi mua đồ mua áo quần cho bé mèo nói khổ cái còn tiền đâu mua skin không hả Trời Ủa, ờ, không... Vậy là bây giờ bà xem trọng con mèo hơn tôi đúng không Hả Trời ơi Ông lúc nào cũng lấy tiền tôi mua skin Còn tôi tất nhiên tôi chăm cho bé mẹ tôi thôi ha Tôi không cần trọng ông kẹo Bây giờ tôi không cho Ble Ơi cho tôi mượn tiền mua skin đi à. Không rồi không cho thì thôi Không cho thì thôi Ok bạn ơi ừ, Tại vì con mèo mà mình không được tiền mua skin Mình phải tiêu diệt nó bạn ơi ờ, Con mèo đâu rồi con mèo đâu rồi rồi, rồi để coi coi Sammy chạy đâu tiêu rồi Ôi trời tức quá bà Bởi vì con mèo mình không có tiền mua skin Mình thật là tức con mèo Mình phải tìm nó mình giết nó mới được Con mèo đâu rồi à, ha, ha, Thấy con mèo rồi thấy mèo rồi Mày hả mày Mày, mày, mày nè con mèo Mày con mèo con mèo Con mèo Ui chạy hả chạy hả không chạy thoát được đâu chạy đâu cho thoát con mèo nè rồi chết que con mèo ấy bạn ơi làm gì làm gì tôi sẽ lấy con mèo đó đi tôi bỏ vô trong cái quán thịt cày tôi bán nó để tôi tôi kiếm tiền mua skin ôi trời rồi thoải mái quá cuối cùng thì mình cũng đã tiêu diệt con mèo các bạn ơi con mèo này bởi vì nó mà mình không có tiền mua skin tức à tức thôi rồi bây giờ mình tự mình đi mua skin luôn không cần mượn tiền ai hết đi thôi bạn ơi One hour later Ok các bạn ơi, thì mình đã mua được skin robot rồi nè Bây giờ mình sẽ biến thành robot cho mấy bạn xem nha Hãy xem đây 1, 2, 3 Biến hình Bum Ta da Đó Mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn nè mình đã biến thành robot rồi nè mấy bạn ơi Ngầu chưa, ngầu chưa Trời ơi là trời, xịn thật sự luôn bạn ơi Thôi bạn coi nè Mình di chuyển nè, đó không Ngầu chưa, ngầu chưa, ngầu chưa Đúng là robot phong cận TV siêu ngầu các bạn ơi Trời ơi, cái này là màu xanh dương với màu đỏ Đúng màu mình thích luôn nữa bạn ó ngầu chưa ngầu chưa à, Bây giờ mình sẽ thử sử dụng một số động tác xem nha Robot khi mà nó hung dữ lên nè bạn xem nè Đó, thấy không Đó, ghê chưa ghê chưa Rồi bây giờ là robot chào nè Đó, robot chào nè à, Chào nè Rồi robot khóc nè <laughs> Robot mà cũng biết khóc nữa bạn ơi đó rồi robot nằm ngủ nè đó robot đang nằm ngủ nha sau đó robot tức giận nè đó Ok trời Có nhiều cái động tác hay quá bạn ơi mà không những như vậy đâu nha các bạn nha Con robot này của mình á Nó còn có thể biến thành xe nữa đó Nghe ghê chưa Ôi bạn nào mà có được cái skin này á thì mấy bạn sẽ rất là ngầu luôn lý do là bởi vì sao là vì các bạn có thể biến thành chiếc xe được luôn nha để bạn xem nè mình sẽ biến thành chiếc xe cho bạn xem nè ồ biến bum đó Trời ơi, ngầu chưa, ngầu chưa Mình đã biến thành chiếc xe rồi nè Wow, trời ơi, một chiếc xe tải các bạn ơi Một chiếc xe tải cực kỳ đẹp luôn Đó, bây giờ mình sẽ chạy cho các bạn xem nè Ồ, oh, <laughs> mình đang chạy nè bạn ơi Ôi trời ơi, ngầu vậy Nó còn có khói nữa nè Ui, mà chạy cực kỳ nhanh luôn nha, bạn xem nè Wow có được cái skin này á là mình mà chạy đua là không ai chạy lại mình luôn á ui chạy à chạy nè trời ơi ôi không biết là, là ngoài mình ra là trong hero team có ai đã sở hữu skin này chưa ta chứ mình thấy là một mình mình có luôn rồi đó chưa có ai trong hero team có được skin này luôn á nha ok à khoan nè bây giờ mình sẽ chạy về nhà để mình khoe cho sammy mới được các bạn ơi <laughs> ok ok mình chạy về nhà nè à, à, ừ. tin tin có ai ở nhà không ừ, ai kêu mà vậy ta hello mọi người ủa có ai đâu uh, Wow Có tự nhiên có chiếc xe đẹp gì nè uh, Màu đỏ luôn nè Màu xanh Xe ai ta Ai để quên cái xe đẹp đẹp này ta uh, Ngủ mà nè nè tung nè tung nè tung nè bùm bùm bùm tung nè tung nè bùm bùm bùm bùm bùm hello sammy tôi là phong cận tv đây cái gì gì phong cận hả đúng rồi cái xe vậy ba ba ba bà thấy tôi ngầu chưa tôi biến thành cái xe nè ghê chưa ghê chưa coi tôi nè biến thành robot nè bum chiêu ngầu chưa thôi sao ngầu vậy Trời ơi, tôi mà, tôi mà, bà thấy, bà thấy robot đẹp không? Thấy không? Trời ơi, như siêu nhân á, phong Trời ơi, như bác siêu nhân tôi xem thấy không? Tôi ừ. Tôi xem cái robot đúng rồi tôi là robot siêu nhân ờ, gọi là có thể biến thành chiếc xe được không ghê không ghê không à mà khoan đã bà không biết đâu là tôi có đến tận hai cái skin lận á nhưng mà cái skin này chính là skin đẹp nhất luôn nè đó ui đẹp à. không đẹp không đẹp à, không à hồi, hồi nãy tôi xin tiền bà tôi kêu bà cho tôi tiền tôi mua bà không cho bây giờ tôi đã biến thành robot siêu đẹp rồi bây giờ tôi sẽ bỏ nhà tôi đi luôn tôi không ở đây nữa cái gì vậy trời ơi robot ai bỏ nhà ra đây thôi nó xin lỗi ai biết được tôi từng cái cái cái cái cái cái skin này xấu tôi không có mua tại nó đẹp vậy luôn tôi có biết đâu trời ơi bà nghĩ sao skin này mà xấu vậy bà nhìn đi bà nhìn đi robot Ôi siêu ơi. ngầu siêu đẹp mà còn có thể biến thành chiếc xe nữa đó Ôi. mà chạy cực kỳ nhanh luôn nha đó nè nè nè nè nè nè nhanh chưa nhanh chưa nè tung nè tung nè tung nè bùm tung nè tung nè tung nè tung bà nè tung bà nè Đi lại Tung bà chết luôn à, ừ, bùm, bùm, bùm. Đó ghê không Ghê chưa ghê ờ. chưa Quy ngầu thế Ủa bao tiền vậy Đắt không vậy Trời ơi đắt tất nhiên là đắt rồi Skin này đến tận 1.200 xu lần đó Ghê chưa Ui. Nhưng mà không chỉ là chỉ có mỗi skin này đâu không đâu nha Tôi còn có một cái skin khác nữa nè Cho bà xem luôn nè Đâu ta từ từ để tôi kiếm coi à, Skin robot màu vàng Đây thấy rồi Mình sẽ chọn cái skin robot màu vàng nha Trời màu vàng này mini vậy Đây thấy không skin robot màu vàng à nhìn nó hơi nhỏ nhỏ nó hơi nhỏ con xíu nó hơi nhìn hơi yếu đuối xíu nhưng mà nó cũng rất là đẹp luôn nha coi nè đó đá nè ghê không sút nè đó đá nè đá nè ghê không chào nè nè ôi dễ thương kìa rồi khóc nè biết khóc luôn à robot biết khóc, luôn tất nhiên rồi robot là phải phải đa năng vậy chứ robot biết khóc luôn á ghê không ông ông ông ông biến hình thử xem đi tôi muốn xem cái xe này biến hình sao ok tôi biến hình cái xe cho bà coi nha hỡi đó Wow Ê, ê, ê, tôi công nhận một điều là cái xe này cực kỳ giống xe taxi nha Phong Ờ ha <laughs> sao, sao, sao, sao tôi thấy nó giống mấy cái xe của mấy ông Grab á, mấy ông chạy á Taxi vàng Phong, taxi vàng đó Trời à, ơi Ngầu chưa, ngầu mini chưa vậy? Khoan cái tôi, tôi để, để tôi tôi chạy thử coi chiếc này chạy, nó có chạy nhanh hơn chiếc kia không Ồ, chạy cũng rất là nhanh, nhanh luôn nhưng mà cũng nhanh không bằng, nhanh lắm Nhanh bằng Đó, ờ, biến hình người lại nè Ôi, ôi. Ờ. Ê kẹo vừa đi vừa biến nhìn ngầu cái sợ luôn Phong ơi Ngầu không, ngầu không nè, biến thành chiếc xe lại nè, đó chạy nè Ui à Bây giờ thì nó lại chạy nhanh ghê luôn nha Ok bây giờ tôi sẽ thử tôi chạy một vòng gọi là sân ờ, gọi là làng hero team luôn cho bà coi nè Đó Ê Phong bây giờ ông thử solo đi Giữa mèo của tôi với là con xe của ông coi con là nhanh hơn không Đó, Ok để con nhanh hơn. Bây giờ rồi, tôi với bà solo thử nè Solo rồi. thử để coi rằng là con mèo này với lại là robot con nào chạy nhanh hơn Ok rồi, bạn ơi nha Bây giờ nè mình với lại là Sammy sẽ solo với nhau nha Để xem coi là con robot của mình với lại là con mèo của Sammy con nào sẽ chạy nhanh hơn nha bạn đó rồi để tôi biết hành chiếc xe đã Bum. đó biết hành chiếc xe nè như vậy chưa mà giờ chạy một. chạy chạy sao đây chạy chạy sao một đây vòng một vòng đây sẽ quay lại đây ok không ok chạy một vòng thì phải phải phải phải chạy đường này mới đúng ờ, ok ok rồi để rồi. quay coi rồi, rồi nha. bằng nhau nha một, một hai, hai ba, ba à, ẹ chắc bà chạy trước một cây luôn á ok đó em tôi nghĩ tôi thắng rồi nè trời ơi con xe ông gà rồi đó trời ơi làm sao mà thắng được tôi đó nè nè nè nè nè nè nè nè nè trời ơi làm sao mà thắng được tôi thấy không xe tôi là cần phải có thời gian chỉ cần gọi là thời gian vừa đủ là à. là nó nó nó sẽ chạy cực kỳ nhanh luôn đó thấy không à, chạy một vòng luôn đúng rồi chạy một vòng sân sân trường luôn nè thấy không chạy một vòng sân luôn nè đó and bây giờ tôi sẽ chạy ra ngoài bãi biển luôn để xem coi tôi chạy ra ngoài bãi bãi bãi biển luôn nè ừ, đó chạy luôn để đua đua xem coi ai à, nhanh hơn trời làm sao nhanh bằng tôi được sammy làm sao chạy nhanh bằng tôi được trời nè nè trời ơi nè nè nè nè nè nè đó không nè tôi nhảy xuống sông luôn cho bà coi nè nhảy xuống sông luôn bum rồi biến thành robot lại ghê không ngầu không Ý nó bơi cũng ngầu mà Phong kìa Bơi nó bơi nó không cần dùng hai tay Phong ơi Nó bơi kiểu Đúng dùng rồi. chân thôi Thôi coi nè Biến thành chiếc xe lại nè Đó là chạy tiếp nè Ôi Đó rồi biến thành robot Đùng Chiu Ghê chưa Ui, Ngầu hết sợ luôn á Sợ ngầu mà ngầu mà À, dạ, dạ, dạ tôi sẽ thử dùng lại skin con màu đỏ cho bà coi nè Đâu ta Đây bây giờ tôi đã biến thành con màu đỏ nè Nhìn thấy ngầu chưa Ngầu chưa ngầu chưa và tại sao robot lại không có robot nữ nhờ? Ha, đúng là thiên vị thật sự mọi người ơi, thiên vị quá trời luôn. Ủa, cái con màu vàng là là là robot nữ đó. Ừ, màu Ủa? vàng tôi không cần biết là robot nữ là robot màu gì nhưng tôi thấy màu vàng là tôi nghĩ là con gái. À không, nếu mà tôi ừ. nói vậy thì chẳng lẽ anh anh anh là con gái <laughs> <laughs> vậy đâu à nhầm nhầm ok rồi bây giờ tôi sẽ biến thành chiếc xe nè đó Ồ, oh, ngầu chưa? Xe này là Ui. xe là là xe tải á. Nó mà tôi thấy hình như xe này nó nó chạy nhanh hơn cái xe màu vàng sao ơi ờ ừ, con con con này là có hai khói này phóng thấy không có lắp thêm hai khói làm cho ừ. nó ờ. kiểu nó có lắp thêm ống khói nhìn ngầu ừ. thật sự luôn á ok rồi chạy đến nhà nè đó ờ, rồi biết thành người chiêu đó xịn thật sự luôn <laughs> ok bạn ơi thì mấy bạn thấy là cái con robot này nè skin mới của mini world mấy bạn có thấy ngầu không chứ mình thấy là cực kỳ ngầu luôn á nha bởi vì á là mình không ngờ rằng một cái skin mà còn có thể biến thành chiếc xe được nữa siêu ngầu luôn bạn coi nè đó biến thành chiếc xe nè <laughs> trời là trời mình mà có cái skin này mình vô mình khoe với mọi người trong hero team là mọi người sẽ lé mắt luôn á mọi người ơi đó ok rồi biến thành robot lại nè oh, <laughs> trời ơi ôi ngầu quá ngầu quá ngầu quá chịu không nổi luôn á trời rồi bây giờ mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã dài rồi thì mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây đây và anh em thấy video này như thế nào Anh em có thấy thích cái skin này không Và anh em có ước mơ được cái skin như thế này không Thì anh em đừng quên là hãy bình luận lại cho mình biết nha Ok còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha Bye bye, bye, bye. Yêu anh em phải nồi Tạm biệt